khoán Việt Nam tuần từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua tiếp tục là một tuần giảm giá thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn liên tục mò đáy và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì nhìn thấy những cái ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Xét trên bình diện thế giới thì chúng ta thấy là trong vòng một tuần qua cũng như trong vòng một tháng qua đây, toàn bộ thị trường chứng khoán thế giới có một màu xanh đét từ thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu. Đấy, có những thị trường có những mức tăng giá rất là mạnh trong một tháng 26%, 16%. Thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số Dow Jones cũng tăng 11%. Đấy, S&P 500 11%, Nasdaq tăng 9%. Nói chung là rất là mạnh. Tuần qua các chỉ số Nasdaq này tăng, tăng gần 9%, rất là cao. Màu xanh phủ kín trên trong vòng một ờ, tháng qua đối với thị trường chứng khoán toàn thế giới. Đối với thị trường chứng khoán châu Á thì màu xanh cũng chiếm khá là áp đảo. Có một vài thị trường đỏ nhưng mà đỏ rất là nhẹ, 1-2% ngay cả Trung Quốc đóng cửa dê do Covid nhưng mà các chỉ số chứng khoán Trung Quốc cũng chỉ giảm từ 1,5 đến 3%. Chỉ số chứng khoán Hồng Kông thì đã quay đầu tăng trở lại khá là mạnh trong tuần qua, tăng hơn 7% trong tuần qua. Chỉ số chứng khoán Đài Loan cũng vậy, và trong một tháng qua chỉ số chứng khoán Hồng Kông đã quay trở lại màu xanh. Chỉ số chứng khoán ờ, Đài Loan cũng tăng hơn 7% trong vòng một tháng. Chỉ có Việt Nam là một trong những thị trường khá là cá biệt. Có lẽ chúng ta đang là học sinh cá biệt của thế giới. Đấy, thế giới không khủng hoảng. Chúng ta thì cũng không khủng hoảng nhưng cái khủng hoảng chúng ta là khủng hoảng về niềm tin, khủng hoảng về cách điều hành chính sách của nhà nước, tức là điều hành một cách giật cục, ờ, tạo ra những cái ờ, luồng thông tin đồn thổi nó không chính đáng thì nó tạo ra sự hoang hỗn loạn trên thị trường tài chính. Đây, chúng ta là một trong những thị trường hiếm hoi mà đỏ trong cả tuần cũng như trong cả tháng, trong cả năm chúng ta lên mức nhất thế giới rồi. Chỉ số HNI Index của chúng ta giảm 57% thì chắc là nhất thế giới rồi. Đấy, chúng ta nhìn cả năm không có chỉ số nào giảm được ừ, lên 50% đâu. Chỉ số VN-Index của chúng ta hiện nay với mức 37% từ đầu năm thì cũng là nhất thế giới rồi. Ngay cả chỉ số chứng khoán Hồng Kông cũng không đạt được mức đó. Nếu tính từ đẻ đỉnh và đáy thì chỉ số chứng khoán Hồng Kông giảm nhiều hơn mức đó. Nhưng nếu mà tính trong vòng từ đầu năm đến cuối năm thì chỉ số chứng khoán Hồng Kông cũng không đạt được mức của chỉ số VN Index Việt Nam. Đây chúng ta nhìn chỉ số chứng khoán Hồng Kông đây. Từ đầu năm à, tính từ đầu năm thì cũng giảm 31,5% thôi, còn kém xa VN Index và đặc biệt không có tuổi gì so với 57% của HNX Index cả ngay cả chỉ số chứng khoán của Sri Lanka à, nước à, ờ, vỡ nợ thì cũng cũng không không bị như chúng ta có thể nói là cái đặc điểm cá biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam có những lý do giải thích được thứ nhất là cái người Việt Nam thì vốn có tính là rất là đa nghi đấy mấy ngàn năm bắt thuộc đâm ra luôn là nghi ngờ không tin tưởng ai cả thường xuyên bị đồng đội đâm lén sau lưng do vậy không tin tưởng ai cả cái thứ hai là cái thế hệ nhà đầu tư Việt Nam ạ, thì phần lớn là không được trang bị đầy đầy đủ về kiến thức về tài chính không có khá luôn có tính bày đàn người dân Việt Nam thì luôn luôn là muốn cái gì cũng làm giàu nhanh chứ không không muốn làm giàu chậm và có tính cờ bạc rất là cao do vậy là đầu cơ rất là mạnh chúng ta biết bất cứ cái gì khi tăng thì mua chết thôi tăng lên trên trời vẫn mua nhưng lúc giảm thì bán chết thôi giá nào bán đấy là đặc điểm của Việt Nam thì cái này chúng ta nói chung là khó như chúng ta biết là Newton đó, nhà bác học Newton bảo đấy, có thể đo được mọi thứ nhưng không đo được độ điên của con người đúng không ạ Xét về yếu tố tin tức nhé, thì cái thông tin lạm phát tuần qua của Mỹ thì khá là tốt và Fed tăng lãi suất thì tăng rồi à, lạm phát thì ờ, ra rồi có lẽ từ giờ đến ờ, cuộc họp tháng 12 của Fed sẽ không có thông tin nào đáng chú ý mà phải giữa tháng 12 chúng ta mới có thông tin lạm phát và thông tin uh, tăng lãi suất của Mỹ tháng 12 nhưng dự kiến là Fed sẽ tăng lãi suất chỉ 0.5 tháng 12 có thể phát đi tín hiệu sẽ dừng tăng lãi suất vào đầu vào quý 1 sang năm và quý trong năm sau có thể tăng lãi suất từ mức 0.25 đến 0.5% cả năm thì điều này là những tín hiệu tốt cho cho sự ổn định của thị trường tài chính. À, lạm phát của Mỹ tuần qua được công bố thì giảm rất là mạnh, giảm từ mức 8,2 cùng kỳ tháng trước xuống 7,7. Điều này thì có thể lý giải được bởi vì như phân tích trước đó thì tôi có giải thích là chỉ số lạm phát của Mỹ thường có xuống là đi hình parabol lên thế nào thì xuống thế Do vậy là bắt đầu giảm tốc và lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục giảm tốc mạnh trong những tháng còn lại của năm cũng như là những tháng của đầu quý 1. Cá nhân tôi đánh giá là lạm phát của Mỹ sẽ xuống dưới 7% ờ, và kết thúc tháng 12 và sẽ xuống dưới 5% kết thúc tháng 3. Ờ, lạm phát của Mỹ hoàn toàn có thể trở về cái giai đoạn là 3.5 3 đến 3.5 vào tầm giữa năm sau bởi vì nó có những cơ sở khoa học để chúng ta đưa ra dự đoán như thế chứ cũng không phải chúng ta võ đoán bởi vì như các bạn biết đấy chỉ số giá xe của Mỹ này đạt đỉnh từ tháng 1 và sẽ tăng trưởng âm từ tháng 1 năm tới cũng đang bắt đầu tăng rất là chậm về những tháng cuối năm nay đấy chỉ số ờ, vận tải của Mỹ này cũng giảm rất là mạnh so mức tăng đầu năm đầu năm các tháng thường tăng ở mức là 22 đến 24 phần trăm nhưng hiện nay chỉ tăng à, hơn 7%, dự kiến sẽ tiếp tục giảm và sẽ tăng trưởng âm vào đầu năm tới. Chỉ số nhà này chiếm hơn 30% trong cơ cấu lạm phát của Mỹ thì chúng ta biết chỉ số nhà đã đạt đỉnh vào giữa năm, à, đang có xu hướng giảm và sẽ tăng trưởng âm từ đầu năm tới. Với ba cái cơ cấu chỉ số à, vận tải chỉ số xe và chỉ số nhà chiếm 42% trong cơ cấu lạm phát của Mỹ thì ba chỉ số này chúng ta biết là hầu hết đều sẽ tăng trưởng âm vào đầu năm và có mức tăng rất là thấp vào cuối năm thì nó sẽ kéo chỉ số chứng chỉ số lạm phát của Mỹ tụt rất là nhanh và đặc biệt là từ đầu năm sau thì chỉ số lạm phát của Mỹ sẽ giảm một cách chóng mặt. Nó tương tự như khi chỉ số này leo dốc vào cuối năm đấy, giữa năm đấy thì nó đẩy cho chỉ số lạm phát cũng lên rất là cao. Đây chúng ta nhìn này, đoạn giữa năm tăng tốc rất là nhanh này. Từ cái lúc là tháng 10 cuối năm 2021 chỉ số lạm phát vẫn 5,2 sau đó tăng tốc rất là nhanh khi chỉ số nhà chỉ số xe chỉ số uh, vận tải leo dốc đó đúng là thời điểm chỉ số vận tải đạt đỉnh này chỉ số nhà và chỉ số uh, giá xe nhà leo dốc này thì lạm phát cũng leo dốc này từ mức 5,2 này leo dốc rất nhanh lên 9 còn bây giờ thì nhiều khả năng động sẽ giảm tốc rất nhanh xuống 5 thôi trong vòng từ giờ cho đến đầu quý 1 Do vậy, với cái việc lạm phát nhiều khả năng sẽ đạt được tầm dưới 6% vào ờ, quý 1, tức là tầm độ tháng 2 ờ, tháng 3 thì Fed sẽ dừng tăng lãi suất thôi. Lạm phát và lãi suất sẽ cắt nhau ở tầm tháng 3 tháng 4 và lạm phát sẽ xuống dưới cái lãi suất của Fed ờ, trong quý 2. Như vậy thì thị trường tài chính hoàn toàn có thể đạt được độ đạt được ổn định cân bằng. Sau khi chúng ta biết là Fed đã đưa lãi suất lên mức 4% và sẽ đưa lên mức 4.5 ờ, ờ, đến 4.75 vào tháng 12 này gần như là sẽ chạm mức ờ, trần của tăng lãi suất rồi. Đường đi của tăng lãi suất sẽ không nhiều. Cá nhân tôi dự đoán Fed sẽ chỉ tăng lãi suất hai lần nữa là tháng 12 và tháng 1 thôi. Dừng mức lãi suất ở mức là 4.5 đến 4.75 là mức phù hợp. Và thị trường chứng khoán Mỹ thì đương nhiên là phản ánh trước tin. Chúng ta nhìn thấy đó, chỉ số Dow Jones từ lúc chạm đáy 28.700 à, đã bật lên là 33.700, 5.000 điểm rồi. Giá tăng 60% tổng số điểm giảm từ đỉnh tháng 1 cho đến đáy tháng 10. Có thể nói là chỉ số chứng khoán Dow Jones bây giờ sẽ bước vào giai đoạn ổn định thôi. Sẽ đi uh, sideways. Uh, khả năng là ca sideways ở vùng giữa, không lên đỉnh nhưng cũng không xuống đáy. Nhiều khả năng đi ở vùng 32 34.000 một thời gian trước khi chờ đợi những tín hiệu mới. Còn đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam, về xét về yếu tố tin tức thì tin tức về quốc tế thì xong rồi. Tin tức về bầu cử của Mỹ thì cũng đã kết thúc. Chúng ta biết là màu xanh vẫn tiếp tục phủ bóng ở thượng viện và hạ viện thì nhiều khả năng sẽ đổi màu sang màu đỏ vì chúng ta nhìn thấy là Đảng Cộng hòa đã chiếm được ờ, 16 ghế của Đảng Dân Chủ trong khi Đảng Dân Chủ chỉ lấy được 5 ghế ở Đảng Cộng Hòa thì nhiều khả năng Đảng Cộng Hòa sẽ chiến thắng ở Hạ viện. Còn Thượng viện thì Đảng Dân Chủ tiếp tục kiểm soát với 50 phiếu rồi. Đảng Dân Chủ có 49 ờ, ghế thôi. Còn một ghế đang tranh chấp dù ghế này thuộc về Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa thì Đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát Thượng viện. Bởi vì chúng ta biết Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống, bà Harris thì thuộc Đảng Dân Chủ. Có thể nói là với chính trị ờ, trường Mỹ như thế này thì quyền lực nó sẽ cân bằng hơn một chút. Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, còn Đảng Dân chủ thì ờ, giữ tổng thống và thượng viện. Điều này nó cần thiết cho sự ổn định của nền kinh tế Mỹ. Mọi quyết sách đưa ra đợt tới nó sẽ có xu hướng là ôn hòa hơn bởi vì hai đảng cần thỏa thuận đạt được một cái trị số nhất định chứ nó sẽ không đảng dân chủ sẽ không độc quyền độc đoán như giai đoạn uh, mà làn sóng xanh nữa. Đó là về tin tức thế giới thì gần như là ổn định rồi, chúng ta sẽ không quan tâm nhiều nữa. Đối với ờ, tin tức trong nước thì tuần qua chúng ta cũng có những thông tin đáng chú ý. Thứ nhất là chúng ta biết năm 2020 khi Tổng thống Donald Trump còn tại vị thì có đưa Việt Nam vào danh sách là giám sát về thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ Ờ, thì chúng ta biết năm 2 à, năm 2020 2021 vốn ngoài rút dòng rất là mạnh. Năm 2020 vốn ngoài rút dòng là hơn 1 tỷ đô. Năm 2021 vốn ngoại rút dòng hơn 2 tỷ đô. Tổng 2 năm là vốn ngoại rút dòng là hơn 70.000 tỷ. Đó là khi chúng ta bị trong danh sách là giám sát thao túng tiền tệ. Còn bây giờ thì sao? À, chúng ta đã được đưa ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ điều này hứa hẹn dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại đó dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại và với cái mức điều chỉnh hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó được định giá rất là rẻ so với mặt bằng chung của thế giới và so với chính thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này lại càng sẽ kích thích vòng vốn ngoại sẽ vào khá mạnh trong thời gian tới. Khi mà ngân hàng nhà nước giữ được ổn định tỷ giá và vĩ mô mà chúng ta biết là Fed thì chuẩn bị gần như là tăng lãi suất không đáng kể nữa thì nhiều khả năng tỷ giá chúng ta sẽ giữ được ổn định ở đây. Cá nhân tôi đánh giá tỷ giá Việt Nam sẽ tạo một bạc bằng mới ở mức 24 25 ngàn và sẽ giữ ổn định ở đây ít nhất cho đến hết năm sau. Do vậy, đây sẽ là một điều kiện lý tưởng cho dòng vốn ngoại sẽ đổ vào Việt Nam. Và thị trường tài chính của chúng ta đương nhiên là điểm đến đầu tiên thông qua các uh, quỹ đầu tư uh, tín thác cũng như quỹ ETF. Quỹ đầu tư chủ động hoàn toàn có thể hút được vốn đây là một tin uh, sẽ hỗ trợ khá là nhiều cho thị trường trong thời gian tới. Tin thứ hai thì chúng ta biết là ban 4 ờ, đã đề xuất uh, tính tới các giải pháp là hỗ trợ thị trường trái phiếu, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp thì có thể là cho ngân hàng thương mại mua trái phiếu sắp tới hạn của doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn cũng như tạo thanh khoản cho thị trường trái phiếu. Bởi vì chúng ta biết là bất cứ thị trường nào đều cần phải có nhà tạo lập. Chính phủ là nhà tạo lập lớn nhất của toàn bộ nền kinh tế. Mọi thị trường đều là những bộ phận của nền kinh tế và đều dưới sự điều hành của chính phủ. Không phải riêng ngân hàng đâu các bạn nhé. Nhiều bạn hiểu rất là nhầm, chỉ nghĩ là ngân hàng nhà nước chỉ có trách nhiệm cứu ngân hàng, các bạn sai. Vì bất kể doanh nghiệp dù là ngành nghề nào, bất động sản, chứng khoán hay là thủy sản hay là sản xuất, nếu bất cứ ngành nghề nào khó khăn thì chính phủ luôn phải là người tháo gỡ cuối cùng, đưa ra những giải pháp. Hiện nay chúng ta biết trên thị trường trái phiếu của chúng ta do cái truyền thông, media đã làm quá, do cái nhận thức chưa đầy đủ của giới đầu tư. Tất nhiên là trong đó có những con sâu, có những doanh nghiệp phát hành không đúng mục đích, có những doanh nghiệp là phát hành láo, nói thẳng là phát hành láo thì nó tạo ra cái sự mất niềm tin của giới đầu tư chứ không phải là tất cả Đó. với những doanh nghiệp làm ăn thật khi đã phát hành đã đem đi đầu tư bây giờ quay lại đòi trước hạn tiền đâu mà trả ví dụ như có doanh nghiệp điện gió chẳng hạn mua tu bin à, mỗi cái tu bin gió đấy chúng ta biết đấy hai ba trăm triệu usd mua rồi thì bây giờ đem ra bán thanh lý sắt vụn là thanh lý sắt vụn cũng không có tiền để trả chúng ta phải hiểu điều đó nhà nước luôn luôn phải chỉ đạo và đưa ra những cái chính sách sẽ phải tạo lập nên cá nhân tôi đánh giá là cái thị trường trái phiếu sẽ phải có bàn tay can thiệp của chính phủ sẽ phải đưa ra giải pháp ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ phải kết hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho nó tiếp tục duy trì ổn định và phát triển đây là điều đương nhiên cũng như là chúng ta biết là trong thời gian qua ngân hàng nhà nước liên tục bơm tiền qua thị trường mở để hạ nhiệt cái phần thanh khoản của thị trường à, liên ngân hàng. Chúng ta biết là khi các ngân hàng không còn tin nhau thì co lại, à, dòng vốn nó không lưu thông nó bị ứ động lại chứ không hẳn là do chúng ta là khan tiền mà nếu mỗi người giữ một chút, mỗi ngân hàng thương mại giữ phó thế phòng thủ thì tự nhiên nó tạo ra khan thôi. Còn chúng ta biết trở lại với câu chuyện trái phiếu, nếu nhà đầu tư cứ tiếp tục hoang mang và tiếp tục đến đòi bất kể xấu tốt cứ đến đòi trước hạn trả doanh nghiệp nào có tiền trả cả tôi lấy đơn cử nếu như bây giờ tất cả những người gửi tiền mà qua ngân hàng rút ạ thì đến Vietcombank cũng sẽ tuyên bố phá sản ngay làm gì có khả năng chi trả tiền đã cho vay hết rồi tiền còn nằm trong két đâu mà để mọi người đến rút không có đâu nếu một phần nhỏ thì được nếu tất cả mà đến rút chẳng ngân hàng nào trụ được ngân hàng nào cũng sẽ phá sản tức là cái vấn đề củng cố niềm tin nó rất là quan trọng và cái này thì ngân hàng nhà nước, chính phủ phải đứng ra, phải tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ. Chứ còn cứ để doanh nghiệp tự bơi thì không ai bơi được. Tiền đã đem đi đầu tư rồi, tiền đang đem đi xây nhà, xây được nửa, nửa chừng tòa chung cư rồi. Giờ đập gạch ra là trả mọi người. À. Tức là cái điều hành vĩ mô của chúng ta rất là kém. Ngay cả cái xăng dầu của chúng ta, đấy chúng ta thấy đấy. Bao nhiêu năm chưa bao giờ xăng dầu chúng ta có vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta cũng không phải vì hết tiền đô la chúng ta rất là dư thừa dự trữ trước kia có thời điểm đô la chúng ta dự trữ còn có hơn 10 tỷ đô đấy giờ chúng ta gần 100 tỷ đâu có thiếu tiền nhọc đâu giá dầu cũng đâu có gì đột biến đâu nhưng mà đơn giản nó là do cơ chế cái cơ chế điều hành của chúng ta giá dầu thế giới giai đoạn này nó biến động rất là mạnh rất là hỗn loạn biến động từng ngày đây chúng ta nhìn thấy giá dầu thế giới này giá xăng cũng biến động theo giá dầu biến động từng ngày đấy tăng giảm cứ 50% một lên mạnh xuống mạnh bây giờ doanh nghiệp nhập khẩu về thì nhập giá cao mà Bộ Công Thương Liên Bộ, Bộ Công Thương Bộ Tài chính không quyết điều chỉnh giá doanh nghiệp lỗ lỗ thì không dám bán đúng không hạ chiết khấu xuống bằng không thì các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cây xăng ngu gì mà đi nhập nhập không về giá chiết khấu không đồng về để bán thế bù lỗ cái phần lương nhân viên bù lỗ cái phần mặt bằng bù lỗ cái phần cước vận tải nó à? không nhập nữa thì nó thành thiếu thôi chứ không phải là thực tế là chúng ta hết xăng không phải là thiếu tức là đây là do cơ chế do cái sự điều hành chính sách tôi nghĩ là ngay cả cái vấn đề trái phiếu cũng thế lúc chúng ta thả ra thì chúng ta thả ra phứa phừa không ai thèm quản lý cho doanh nghiệp huy động linh tinh cũng được huy động không đúng uh, mục đích sử dụng cũng huy động tràn lan Bây giờ lúc siết thì ờ, phân biệt xấu tốt, đưa tất một giỏ siết lại, cái này là không đúng. Ngay cả thị trường bất động sản, cái lúc chúng ta thả cửa thì chúng ta cứ bơm, bơm tẹt ga, bơm xây gì cũng được. Các không phân biệt đến cái mục đích chính của chúng ta là muốn ổn định thị trường, muốn phát triển cái phân khúc mà người đầu tư có thể sử dụng như những phân khúc trung cấp, bơm tất vào phân khúc cao cấp. Giờ lúc siết một lúc, siết một lúc nó sẽ tạo ra tắc thanh khoản đừng nói là bất động sản bất động sản mà tắc thanh khoản thì rồi nó sẽ kéo theo nợ xấu nợ xấu sẽ kéo hệ thống ngân hàng vào hệ thống ngân hàng mà bị kéo vào thì người đâu, tư, tư người gửi tiết kiệm mất niềm tin mất niềm tin mà ra rút thì tôi nói thật đến ngân hàng nhà nước in tiền cũng không kịp mà trả mà nếu mà in thì lúc đó chúng ta sẽ thành phiên bản của Zimbabwe Venezuela không có đâu do vậy cái gì cũng phải bình tĩnh cái gì cũng phải tìm giải pháp nên cá nhân tôi đánh giá với những cái đề xuất với những cái vận động hiện tại thì nhiều khả năng thị trường sẽ sớm được ổn định trở lại Đấy. với việc ngân hàng nhà nước sẽ phải trước mắt là đang can thiệp để ổn định cái thị trường à, hai cái thị trường lãi suất liên ngân hàng sau đó thì sẽ phải có những cái chính sách để can thiệp để thanh khoản thị trường trái phiếu không phải doanh nghiệp nào xấu chúng ta sẽ chọn lọc những doanh nghiệp tốt những doanh nghiệp làm ăn chân chính chúng ta phải tạo thanh khoản cho họ để họ làm chứ đi mua máy móc rồi đi vào sản xuất rồi chưa đến ngày thu mà cứ đòi tiền ai cũng có tiền trả sẽ có lúc chúng ta sẽ cổ phần hóa ngược nghĩa là bình thường thì chúng ta cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp tư nhân nhưng có những lúc khi mà thị trường nào đó gặp khó khăn chúng ta có thể cổ phần hóa ngược giống như mỹ năm 2008 á, chính phủ bơm tiền vào sở hữu các công ty. Đến thời điểm thuận lợi chúng ta lại thoái vốn ra. Đấy là cách điều hành. Nên chúng ta đừng lo là cái gì. Giới đầu tư chúng ta hay có kiểu là nghĩ nó tốt thì tốt mãi mãi, lúc xấu thì nghĩ xấu mãi mãi. Toàn đi buôn ngược thôi. Tôi nhớ là các cháu học sinh lớp 1 còn biết so sánh là 20 với 50 là 50 lớn hơn. Nhưng giới đầu tư chúng ta hình như là không học toán hay sao ạ? Giá 50 thì vào mua, giá 20 ra bán, giá 15 tranh nhau bán. Vẫn công ty đó thôi, giá trị doanh nghiệp vẫn nằm im ở chỗ đó mà. Thay đổi gì đâu, chả thay đổi gì cả. Mảnh đất cũng vậy. 20 triệu, 30 triệu giao bán mãi không được, nhưng 100 triệu tranh nhau mua. Nay mai xuống 50 triệu lại xếp hàng nhau bán, chả ai mua cả. Lúc nó tăng lên 100 triệu không phải nó bốc từ Hà Đông về Hoàn Kiếm Lúc nó từ 100 triệu giảm xuống cũng không phải bốc từ Hà Đông chạy xuống đến Ba Vì đó là tâm lý thôi giới đầu tư Việt Nam phần lớn là ở tầm nhìn ngắn hạn và 99,9% những người đầu tư ngắn hạn là sẽ thua sẽ mất tiền đấy là cái quy tắc rồi như giai đoạn 2 à, từ 2009 đến 2021 ấy, có rất nhiều doanh nghiệp tăng bè 5 70 lần nhưng người đầu tư có thể ai kiếm được tiền như vậy đâu. Người đầu tư trên chứng khoán 90% toàn kêu thua lỗ và rời bỏ thị trường. Thế có mỗi việc việc là các bạn mua giá thấp và ngồi im chờ nó về giá trị, chờ doanh nghiệp phát triển, chờ giá tăng lên là thắng thôi. Có làm gì đâu, không cần làm gì cả. Càng thông minh thì càng thua lỗ. Thời điểm hiện tại cũng thế thôi. Khuyến nghị tăng hay giảm, lên hay xuống, tôi thật xanh hay đỏ một vài phiên chả có nhiều ý nghĩa gì. Khi cổ phiếu từ giá 50 xuống đến 15 bạn thấy rẻ ok, bạn mua khi bạn định giá doanh nghiệp nó phải cao hơn giá đó thì bạn đang mua đấy là hợp lý chứ xuống 12 xuống 11 đấy là việc của thị trường định giá giá trị doanh nghiệp tiếp tục tăng lên rồi lại có ngày nó lên lại 50 100 rồi nó sớm trở về giá trị thật giả sử bạn định giá giá trị thật doanh nghiệp là 25 bạn mua 15 là quá hợp lý rồi chiết khấu gần nửa tiền rồi xuống 12 là việc của thị trường còn bạn bán 12 bạn định mua 10 bạn như vậy mãi mãi ở trạng thái là gọi là đi sau thị trường bạn có chắc chắn nó về 10 không cũng như cổ phiếu bắt đầu lên thế thôi vừa lên một tí các bạn bán các bạn mua 10 bán 12 ngồi ngoài xem chán đến 30 lao đầu mua đầu tư thế không đúng thật sự là sai ngay từ phương pháp ban đầu theo cá nhân tôi là như vậy do vậy quý vị hãy xem xét lại lúc thị trường ở đấy đừng tìm thông tin tốt tốt thì sao lại xuống đấy mà chúng ta hãy nhìn là liệu những cái thông tin xấu nhất đã qua chưa mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là những thông tin tốt bắt đầu xuất hiện tức là những thông tin xấu nhất đã qua rồi thị trường sẽ sớm vượt qua vùng đáy thôi cũng như khi doanh nghiệp ở đấy doanh nghiệp giảm 80% rồi mà bạn cần đòi tìm thông tin tốt tốt mà nó giảm giá 80% à? lúc doanh nghiệp tăng đến 10 lần rồi bạn thấy toàn thông tin tốt định giá nó rẻ bạn có nghĩ là nó tăng trưởng tiếp 10 năm sau với tốc độ đấy không mà giá đấy là rẻ lúc ở đỉnh lúc nó tăng mạnh thì đương nhiên là lúc đấy toàn thông tin tốt còn lúc ở đấy nó toàn thông tin xấu so sánh nếu bạn muốn biết là cổ phiếu đắt hay rẻ thì chúng ta phải so sánh với chính nó trong quá khứ ví dụ cổ phiếu đầu ngành mà chưa bao giờ xuống dưới PB1 bây giờ xuống dưới PB1 đấy nó đang là định giá rẻ nhất trong lịch sử chứ bạn đừng so giá nói chung là có rất nhiều yếu tố để định giá cái này thì nếu mà phân tích chi tiết thì nó mất rất nhiều thời gian cơ thôi tôi chỉ nói như vậy thôi tức là cái quan điểm về thông tin thì cá nhân tôi đánh giá hiện nay thị trường đã có những thông tin tốt đã bắt đầu có những cái tín hiệu phát ra à, từ ví mô sẽ phải điều chỉnh những cái chính sách những cái gì mà chúng ta làm quá chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh lại chính sách thôi không thể làm thế mãi được cũng như chúng ta biết đầu năm thì tín dụng sẽ cung mới cái lượng tín dụng 13 14% là hơn 1,5 triệu tỷ nó sẽ rất là lớn liệu thị trường hấp thụ được không nếu siết bất động sản vì chúng ta chỉ biết là chỉ có dân bất động sản và dân vay bằng mọi giá thôi vay khối lượng nhiều thôi mua một căn nhà vay hàng mấy chục tỷ chứ còn một doanh nghiệp sản xuất để vì vay tiền không có đâu theo mùa vụ họ mới vay hết mùa bạn có gọi họ vay lãi suất rẻ họ không vay vay làm gì vay để trả lãi cũng như việc giải chấp cổ phiếu thì chúng ta cũng nhìn thấy có những cái tín hiệu là các doanh nghiệp đã phải đưa thêm tài sản vào để thế chấp đảm bảo cho những khoản vay để cổ phiếu của những ông chủ không bị giải chấp. Đây cũng là một trong những tín hiệu tốt của thị trường. Nhìn sang bên cạnh người anh em mà luôn đi trước chúng ta, chúng ta là bản sao ấy, còn bản chính của chúng ta chúng ta nhìn thấy đấy. Chính phủ Trung Quốc cũng đã ra những cái biện pháp để ngăn chặn giải cứu thị trường bất động sản ngăn chặn nó lan rộng có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Gần nhất là chính phủ Trung Quốc đã duyệt cái gói cứu trợ là 56 tỷ đô hỗ trợ thị trường bất động sản. Các bạn lưu ý nhá, hỗ trợ nó khác với bơm tiền. Hỗ trợ là chúng ta hỗ trợ thanh khoản. Chúng ta hỗ trợ phát triển nốt các dự án đang xây dở dang. Chúng ta hỗ trợ là định hướng phát triển cái phân khúc thị trường uh, nhu cầu thực ví dụ như là phân khúc nhà bình dân hoặc nhà thu nhập thấp kiểu như vậy nó khác hoàn toàn với bơm thanh khoản nha khi bơm thanh khoản thổi giá nó khác hoàn toàn các bạn nha lúc kích cầu vô tội vạ nó khác có lẽ chúng ta cũng sẽ sớm có những cái gói hỗ trợ tương tự thôi bản chính đã ra rồi thì bản sau thì sớm muộn cũng sẽ sao chép theo thôi và đợi đến khi tin ra thì có lẽ là mọi thứ nó đã xong rồi thị trường đã đang ở giai đoạn tăng giá rồi do vậy các bạn phải nắm bắt cơ hội Xét về phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy là thị trường của chúng ta một tháng qua tuy giảm nhưng nó liên tục chỉ báo những cái tín hiệu là phân kỳ thị dương, tức là chỉ báo tín hiệu thị trường đang tạo đáy. Đấy. Vùng đáy thì chắc chắn rồi, chỉ báo kỹ thuật chỉ ra rất rõ. Và với những cái tín hiệu phân kỳ dương này nó sẽ sớm đi lên thôi. Còn xét về yếu tố lịch sử thì chúng ta biết là năm 20 đây. Trên chat 2 tuần chúng ta có thể nhìn thấy là đây là lần thứ hai trong lịch sử chỉ số của chúng ta tiến sâu vào vùng quá bán thôi. Lần thứ nhất là đợt Covid. Đấy. Và lần này là lần thứ hai chỉ số chúng ta tiến rất là sâu vùng quá bán. Xét về mức độ giảm cũng vậy. Từ đợt đạt đỉnh năm 2018 chúng ta giảm một mạch 46% thì sau đó chúng ta tăng lại 136%. Còn hiện nay chúng ta đang giảm là 39% rồi. Còn khi thị trường tăng lại nó hứa hẹn sẽ là một mức tăng rất là mạnh. Tức là nếu chúng ta nhìn rộng ra thì bây giờ đang là cơ hội. Còn cơ hội như thế nào thì đáy ở thị trường, xin lỗi các bạn, khi nào sẽ xong chúng ta biết. Thị trường sẽ tăng đến đâu sẽ xong chúng ta mới biết. Nhưng dựa trên những tín hiệu lịch sử và những thống kê thì chúng ta biết hiện nay chỉ số VN-Index của chúng ta đang được định giá ở mức thấp thứ hai trong lịch sử chỉ sau giai đoạn khủng hoảng năm 2008. Tại giai đoạn đó thì chỉ số PE của chúng ta thấp nhất là 8,2 Hiện nay chúng ta 9,5 Thấp hơn cả đợt Covid 10,2 rất là nhiều Tức là chúng ta biết chúng ta đang ở một cái cơ hội rất là lịch sử Tôi thì các bạn thường xuyên hỏi là anh ơi thị trường còn giảm nữa không? Làm sao tôi biết được? Thế sao các bạn không hỏi tôi là thị trường trong tương lai có tăng không đi anh? Tôi có thể khẳng định với bạn là chắc chắn tăng. Thay vì các bạn hỏi tôi là thị trường còn xuống 900 hay 808 hay không Sao các bạn không hỏi là thị trường còn lên 1.300, 1.500 hay không đi Nó sẽ lên Thời điểm nào Cá nhân tôi đánh giá sẽ có nhịp lên Ít nhất là 1.200 Thậm chí là 1.300 Có thể cần vượt 1.300 Trong vòng 6 đến 1 năm tới 6 tháng 1 năm tới Chứ bây giờ các bạn cứ hỏi mấy chục điểm cuối cùng khó lắm Ngay ở 1.500 sao các bạn không hỏi tôi là thị trường còn về 1.000 không đi Chứ bây giờ nó xuống đến 930 rồi bạn hỏi tôi về 900 không Tôi thật kiểu dự báo thời tiết như thế chỉ có các chuyên gia giờ ở Việt Nam nó mới dự báo thôi tôi không bao giờ làm cái điều đó mà bây giờ bạn phải hỏi tôi là thị trường còn lên nghìn ba không còn lên nghìn rưỡi không còn chu kỳ sau không phải nghìn rưỡi đâu nó còn phải hai nghìn ba nghìn cơ chứ không phải là nghìn rưỡi nhưng đấy là chu kỳ rất dài về sau còn ngắn hạn bây giờ cá nhân tôi đánh giá khu vực hiện nay đang là khu vực 80% cổ phiếu chúng ta xuống 7-80% rồi. Doanh nghiệp phá sản đâu? Không phá sản mà. Thị trường sẽ phải phục hồi thôi. Có những tín hiệu tốt là chúng ta biết dòng ngân hàng đấy. Dẫn dắt thị trường đấy. Là hiện nay dòng ngân hàng là cũng đã tạo đáy xong rồi. Bây giờ còn hai dòng. Những cái dòng yếu khác ví dụ như dòng thép này. Dòng uh, chứng khoán này. Dòng bất động sản này. Đợi những dòng đó tạo đáy xong nữa là thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ thôi cá nhân tôi đánh giá thời điểm này đang là thời điểm lý tưởng nếu các bạn còn tiền các bạn mua cái việc kỳ vọng lợi nhuận 30% 50% trong vòng 3 6 tháng tới là trong tầm tay thậm chí 100% hơn 100% cũng có thể nhưng mà vấn đề là đối với cổ phiếu nào và đối với dòng nào Ok, quan điểm cá nhân tôi, những thông tin xấu nhất đá ra. Tuần này là tuần đáo hạn phái sinh. À, nhiều khả năng ở thời điểm này có lẽ những nhà tạo lập cái việc dìm thị trường xuống 900 dưới 900 hay là kéo thị trường lên 1000 thì có lẽ họ cũng tự biết là nên chọn cái xác suất nào mà ít rủi ro hơn. Họ quá là nói chung là đánh đến thời điểm này có thể gọi là quá là khốn nạn rồi. Rất là vô học rồi. Đó. Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt. Bây giờ chúng ta còn một biến số nữa chúng ta biết là tuần qua khối ngoại quay mua dòng rất là mạnh 4.500 tỷ khối ngoại mà mua dòng liên tục 2-3 tuần như thế này thì nó sẽ một trợ lực rất lớn để giới đầu tư cá mập Việt Nam buộc phải đổi chiều gió từ chiều đè thị trường xuống sẽ là chiều phải đẩy thị trường lên thôi hàng mất hàng đem ra đè khi bị mất thì sẽ phải mua cover lại thôi cái này là đương nhiên rồi cá nhân tôi đánh giá tuần này nhiều khả năng sẽ là tuần bản lề sẽ là tuần hứa hẹn đảo chiều thị trường sẽ sớm chinh phục trở lại 1.000 để xác nhận là đáy tạo xong. Và nhà đầu tư thời điểm này thì là cơ hội tốt. Còn quý vị tùy theo chịu được độ rủi ro đến đâu thì giải ngân đến đấy. Ok, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.